Bí kíp diệt gọt mụn đầu đen chỉ sau một lần nếu kem đánh răng. Sau 15 phút bạn sẽ không còn tin vào mắt mình vì điều này thực sự xảy ra đó. Thay vì sử dụng miếng lột hay nặn mụn đau đớn, bạn có thể tiêu diệt tận gốc mụn đầu đen, nơi cánh mũi và cằm một cách hiệu quả chỉ bằng tips kem đánh răng trong phòng tắm thôi nhé. Hãy tham khảo công thức dưới đây để có được bí kíp trị mụn hữu hiệu nhất hiện nay. Nguyên liệu cần có một thìa canh kem đánh răng Nên sử dụng kem đánh răng màu trắng để đạt được kết quả trị mụn tốt nhất Một thìa cà phê muối bột Bàn chải đánh răng lông mềm Có thể dùng bàn chải đã qua sử dụng hay bàn chải của trẻ em Bát và thìa Cách làm, cho lượng kem đánh răng cùng muối đã được chuẩn bị vào bát Dùng thìa khuấy đều tay, đến khi hai nguyên liệu đã hòa quyện hết vào nhau Tạo thành một hỗn hợp màu trắng sáng mịn thì dừng lại và có thể đem ra sử dụng được luôn Cách sử dụng Bước 1. Rửa sạch khuôn mặt bằng nước ấm với sữa rửa mặt như bình thường, rồi dùng một chiếc khăn thấm ướt nước ấm đắp trực tiếp lên làn da. Dùng tay vỗ đều lên chiếc khăn, điều này giúp các mạch máu lưu thông cũng như khiến năng lông giãn nở nhằm hỗ trợ việc trị mụn đầu đen đạt kết quả cao nhất có thể. Bước 2. Khi chiếc khăn đã nguội hẳn thì lấy ra rồi nhúng bàn chải đánh răng vào nước ấm. Vẩy nhẹ cho bớt nước và chải đều lên vùng da tập trung nhiều mụn đầu đen nhất như mũi, hai cánh mũi, chán và cằm.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 Bước 3. Cứ trải đều như vậy trong vòng từ 1 đến 3 phút, đến khi phần cồi mụn phía bên trên được lấy sạch thì dừng lại, vỗ nhẹ một lớp nước ấm lên da và dùng khăn tắm khô. Bước 4. Sau đó sử dụng đầu ngón tay bôi đều hỗn hợp kem đánh răng cộng muối lên mũi, hai bên cạnh mũi, cằm, trán hay bất cứ vùng da nào bị mụn đầu đen. Bước 5. Nằm thư giãn khoảng 15 phút đến khi hỗn hợp trị mụn khô lại thì bóc ra một cách nhẹ nhàng. Lúc này bạn sẽ thấy từng chân mụn đầu đen sẽ được kéo hết ra mà không gây một chút đau đớn nào. Bước 6. Cuối cùng là rửa sạch vùng da vừa được trị mụn bằng nước lạnh, rồi thoa nước hoa hồng hay kem dưỡng ẩm, giúp lỗ chân lông xe khít, ngăn chặn tình trạng giãn nở và để làn da đàn hồi trở lại tốt hơn. Ngay sau lần đầu tiên sử dụng, bạn sẽ thấy từng nốt mụn đầu đen biến mất trên da lúc nào không hay. Thay vào đó là một làn da trắng sáng và đều màu. Vì vậy nên sử dụng cách này một tuần một lần vào buổi tối trước khi đi ngủ để đạt được hiệu quả trị mụn đầu đen một cách triệt để nhất. Bạn vừa xem xong video bí kíp diệt gọn mụn đầu đen chỉ sau một lần nhờ kem đánh răng. Chuẩn bị một bia cộng một trứng theo cách này, da rẻ trẻ đẹp hơn 10 tuổi, lộ chân lông biến mất 100%. Làm đẹp từ bia và trứng là phương pháp dưỡng da tự nhiên được nhiều người lựa chọn vì dễ thực hiện, tiết kiệm và an toàn cho da. Bia vốn được biết đến là một loại đồ uống quen thuộc với đấng mày dâu trong nhiều năm qua, nhưng ít người biết rằng Bia không chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh, giải khát và có tác dụng tăng đề kháng, mà nó còn là thần dược đối với làn da của chị em phụ nữ đấy. Khi kết hợp bia với trứng gà, một thực phẩm giàu protein, vitamin sẽ giúp bạn có được công thức mặt nạ thần thánh, ngăn ngừa tình trạng lão hóa, dưỡng da hồng hào, săn chắc tự nhiên từ bên trong. Chuẩn bị nguyên liệu Nửa lon bia, một quả trứng, nửa quả chanh, dụng cụ hỗ trợ, bát, thìa Thực hiện Tách trứng gà ra một cái bát nhỏ rồi đánh bông lên, đến khi trứng nổi bọt thì vắt nước cốt chanh vào. Đổ bia vào bát trứng gà ở trên, trộn đều tay đến khi hòa thành hỗn hợp đồng nhất thì dừng lại. Cách dùng Vệ sinh da mặt thật sạch với nước ấm. Ở bước này, bạn có thể kết hợp tẩy da chết và xông hơi da mặt để tăng cường hiệu quả. Lưu ý chỉ nên tẩy da chết cộng xông hơi tối đa 2 lần một tuần. Thoa hỗn hợp ở trên lên da, kết hợp massage bằng các đầu ngón tay trong vòng 5 phút sau đó nằm thư giãn và nghỉ ngơi thêm 20 phút nữa, đến khi hỗn hợp khô tự nhiên thì dùng nước lạnh rửa lại mặt. Cuối cùng dùng một viên đá nhỏ trà nhẹ lên mặt, theo chuyển động tròn để giúp lỗ chân lông xây khít lại. Công thức dưỡng da bằng bia và trứng gà chỉ đơn giản gồm 3 bước như trên, mỗi lần thực hiện cũng không tốn quá 30 phút của bạn đâu. Các phương pháp làm đẹp tự nhiên vừa rẻ, an toàn nhưng cần phải kiên trì áp dụng thì mới có thể mang lại kết quả như ý muốn. Mỗi tuần bạn thực hiện chừng 2 đến 3 lần. Sau một tuần làn da sẽ mịn màng trắng sáng, lỗ chân lông và mụn đầu đen sẽ biến mất nhanh chóng. Bạn vừa xem xong video, chuẩn bị một bia cộng một trứng theo cách này, da rẻ trẻ đẹp hơn 10 tuổi, lỗ chân lông biến mất 100%. Bận rộn lại lười đắp mặt nạ, hãy áp dụng công thức này hai lần một tuần, đủ để da thêm mịn màng, trắng sáng bất ngờ. Nếu không có thời gian chăm sóc da thường xuyên, bạn nhất định phải áp dụng theo công thức này để cả đồi chẳng cần lo một giọt kem dưỡng mặt vẫn đẹp tự nhiên. Công việc bận rộn khiến chị em cay cuồng trong lao động và không có thời gian để chăm sóc da mặt. Chính vì lẽ đó, những sản phẩm dưỡng trắng da cao cấp luôn là sự lựa chọn hàng đầu vì nó giải quyết nhanh gọn và làm đẹp hiệu quả. Thế nhưng, chi phí bỏ ra ban đầu thường khá lớn và không phải ai cũng có thể đáp ứng được nhu cầu sử dụng. Để giải quyết vấn đề đó, tốt nhất mỗi tuần chỉ cần bỏ ra hai tối đắp mặt nạ bằng nguyên liệu tự nhiên như cà chua, sữa chua, chanh, mật ong sẽ giúp da rẻ thâm sạm trở nên giặc mụn, tránh mịn, hồng hào tự nhiên. Nguyên liệu cần có 1 phần 2 quả cà chua chín, 2 thìa sữa chua không đường, 1 thìa canh nước cốt chanh tươi, 1 thìa mật ong nguyên chất, bát và thìa. Cách thực hiện Bước 1. Cà chua đem rửa sạch, ngâm trong nước muối pha loãng chừng 10 phút nhằm loại đi độc tố vẫn còn sót lại, rồi dùng dao, gọt vỏ, bỏ toàn bộ phần ruột bên trong. Bước 2. Tiếp đến bạn dùng thìa, dầm nhuyễn phần thịt cà chua với mật ong, sữa chua không đường ra một chiếc bát nhỏ. Cuối cùng hãy trộn thêm nước cốt chanh, khoảng 3 phút ta sẽ thu được một hỗn hợp đồng nhất. Cách sử dụng Làm sạch da bằng sữa rửa mặt hoặc dùng nước muối pha loãng nhằm giúp các lỗ chân lông được thông thoáng. Lưu ý, nếu có thời gian hãy pha nóng một bát nước muối rồi tiến hành xông hơi chừng 20 phút. Kết hợp vài động tác massage nhẹ nhàng để các mạch máu lưu thông tốt nhất. Tiếp đến bạn dùng thìa, thoa đều hỗn hợp lên da theo chiều kim đồng hồ, tránh xa vùng mắt, miệng, mũi. Thư giãn đến khi nguyên liệu dần khô lại thì lấy nước rửa sạch như bình thường cũng như các phương pháp làm đẹp tự nhiên khác để đạt hiệu quả tối ưu. Bạn nên chăm chỉ thực hiện trong 2 tuần, mỗi tuần áp dụng từ 2 đến 3 lần vào mỗi tối sẽ hỗ trợ ngăn chặn sự hình thành của lão hóa, tàn nhang, giúp da trắng mịn tự nhiên. Song song với đó, mùa hè này cũng cần hạn chế tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Đi ra đường cần trang bị kem dưỡng ẩm, áo dài tay để bảo vệ da. Chúc các bạn thành công! Bạn vừa xem xong video, bận rộn lại lười đắp mặt nạ